thầy thích ca mâu ni phật thì hôm nay là rằm tháng tư thì cũng có ba nhà tín chủ xin trai tăng thì cũng không ngoài vấn đề sanh tử như nãy cô gì đó có nhắc nhở công ơn của cha của mẹ rồi cổ cảm động cổ khóc thì không phải riêng mình cổ mà tất cả chúng ta đều phải vậy và chính cái đó là cái đau khổ nhất nhức nhối nhất từ ngàn xưa chứ không phải mới đây vấn đề sống và chết chính vì cái vụ đó mà thái tử Ta mới bỏ ngai vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan bỏ ngay vô luôn để đi tu thì trước khi đi tu ngài không còn thích cái gì hết Ngài từng sanh ra nhiều kiếp khổ sở Kiếp này làm thái tử sung sướng vô cùng Mà Ngài thấy rồi đây cũng phải già thôi Cũng phải bệnh, cũng phải chết Ngài xin vua cha đi tu, vua cha không cho Đi có mình Ngài là con một thôi Mà đi là ai nói ngôi vua Thì Ngài nói là Ngài sẽ kính cha, nghe lời cha dạy Nếu cha giải quyết cho Ngài ba điều Thì một đó thì vua cha tịnh vạn nói cha là vua mà con xin cái gì mà cha có thể làm được thỏa mãn cho con cha đều làm hết miễn con đừng đi tu thì ngài xin ba điều thứ nhất là cho con trẻ mãi không già giờ quý vị đây ai cũng muốn cái đó hết tôi cũng muốn vậy nữa thứ hai là khỏe mãi không đau không có bệnh hoạn gì hết đó sống rồi ngày nào cũng như ngày nấy à đời ta là đố hoa sen còn cái thứ ba là sống hoài mà đừng có chết <laughs> ba điều thì chúng ta thấy ai cũng muốn ở đây không có người nào không muốn hết phải sanh ra cõi trần này rồi bây giờ sống bắt đầu có hiểu biết cho tới lúc sửa hấp hối sắp chết thì cũng mong ước ba điều đó thôi mà không phải từ thái tử suy đạt ta mà trước đó mấy ngàn năm bắt đầu có lời người và mãi mãi vì sao thì cũng vậy thôi trước trăm năm nào đã có tôi mà trăm năm nữa tôi rồi cũng chẳng có trần mộng bán sinh kim dĩ ngộ nhân sanh thất tập cổ lấy con người sống 70 tuổi là khó kiếm rồi như vậy thì cuộc đời không có ý nghĩa gì hết. sống để rồi chết chết rồi đi đâu rồi luân hồi lợi luân hồi bằng cách nào mà cái gì còn để luân hồi đó là vấn đề nãy cô đã đọc thì chúng ta phải tìm hiểu tìm hiểu để rồi chúng ta hiểu biết rồi thì cha mẹ mình chết mình có nên mừng hay nên buồn chết không phải là một điều đáng buồn mà cũng không phải là một điều đáng mừng mà chết như thế nào cái đó là cái quan trọng nếu người có tu biết đường đi thì chết mình phải mừng như cha mẹ mình có tu mà có triệu chứng dẫn sanh trước khi tỉnh táo thấy đức phật a di đà quan âm lại rước rồi rờ thì cái đỉnh đầu còn nóng để 8 tiếng rồi rờ đỉnh đầu còn nóng giờ thiêu ra xá lợi mấy ngàn viên thì như vậy cha mẹ mình mất mình có nên khóc không nó là điều đáng mừng chưa chắc mình được như vậy nữa thì chúng ta thấy đó là cái phước báo tu nhiều kiếp chứ không phải một kiếp này không mà kiếp này phải tiếp tục còn nếu cha mẹ mình lúc còn sống mà đánh bài chơi giỡn hưởng thụ vật chất ăn mặn không ăn chay nào đến chùa thấy thầy thấy chùa là ghét thì chết là không có xá lợi thiêu cho như vậy đáng mừng đáng mừng mà coi cái trạng thái mất chưa chứ đâu phải chết là đáng buồn sanh ly tử biệt mà sanh thì sống thì ly cổ mà chết rồi thì mất mà đâu có mất mình phải biết lúc còn sống sống với cái gì khi chết còn lại cái gì đi đầu thai bằng cách nào mà muốn biết cha mẹ mình đầu thai vào đâu thì cứ coi cuộc sống hiện tại của bà thì đạo phật rất là rành đừng có khóc và coi trước khi chết có tỉnh táo hay không rồi để 8 tiếng rồi tay chân cứng ngắc hay là mềm rồi giờ coi trong sống sót trong, trong thân chỗ nào còn nóng sau cùng đảnh thánh nhãn sanh thiên nhân tâm ngã quỷ phúc bàn sanh túc hạ hành địa ngục khước đề xuất, ở trên đầu đỉnh đầu thì là bậc thánh nhập lưu nhất lai bất lai nhãn sanh tiên là trên cái trán thì sanh về cõi trời vô sắc mà nếu có phát nguyện đức phật a di đà tiếp dẫn thì thượng sanh còn cái mặt từ cái trán trở xuống thì sanh về trung sanh tức là cõi trời sắc giới còn cái ngực còn nóng nữa thì hạ sanh tức là sanh về cõi người nó chỉ phát nguyện một cái ba cõi này thì Phật Tư đã tiếp dẫn liền nhưng mà cái tâm nguyện mình cái định lực mình tới đâu thì mình nhảy sanh tới đó cái đó Phật Tư Đà chỉ tiếp dẫn thôi nếu mình học lớp 5 thì qua đó ngày đưa mình vào lớp 5 chứ đưa vào lớp 8 mình làm sao học còn nếu mình mẫu giáo mình không có giữ giới không có tu gì hết thì ngày đưa qua đó mình cũng chịu không nổi à, nhớ ăn uống nhớ chơi bời nhớ thuốc nhớ cà phê rồi làm sao qua đó được thì mình thấy cũng như giáo hội Phật Tích Ca hay giáo hội đây nếu mình còn ghiền vợ con còn ghiền thuốc lá còn ghiền rượu chè thì vô đây là tôi không có nhận dầu nhận cũng chịu không nổi nữa không có rồi làm sao sống nó đã ghiền rồi đã dính mắt rồi thành đã phải giữ năm giới thì sống sao chết vậy thôi thành ra tôi mong mấy bà là phải cố gắng giữ tám giới ăn trường chay tiệc dục thì cái hạnh đó mà đâu phải làm dễ có người ăn chay nói là 10 ngày cũng không xong thành đó đức phật đó là kém nhất là phải 10 ngày trai thọ năm giới thì có đó giỏi lắm đắc cõi trời dục giới thôi thành ra bây giờ chúng ta phải tìm hiểu cái cuộc sống hiện tại là sao rồi sau khi chết phải đi về đâu thì cái sống làm sao thì cái chết ngay bây giờ trong cuộc sống của mình thành ra chúng ta có hai thế giới đã nghe nha để biết cha mẹ mình là cha mẹ chưa tới thì mình độ cha mẹ độ cha mẹ đó là độ cái tâm của cha mẹ cái linh hồn cha mẹ ngay bây giờ mà cái tâm ở đâu thì đó mình phải học cho nó kỹ còn cái xác thân của cha mẹ thì đó bên ngoài còn cái tâm cha mẹ là cái hiểu biết của cha mẹ nó nương vào xác thân để nó phát hiện thì trong đạo phật chia là làm ba cõi rồi hồi đó tới bây giờ cũng ba cõi thôi Cõi dục là ham muốn chiếm hữu bên ngoài Cõi sắc là chiếm hữu bên trong Cõi vô sắc là không trong không ngoài Cõi này kêu thường ngoài đời thì kêu là thượng giới Còn chiếm hữu bên trong nó kêu là trung giới Còn chiếm hữu bên ngoài kêu là hạ giới Thì mấy ông phải hiểu để coi mình bây giờ ở cõi nào cha mẹ mình đang ở cõi nào cõi hạ giới đó là mấy ông bà sống với con mắt nhìn sắc đẹp tai thì thích nghe tiếng hay mũi thích ngửi mùi thơm lưỡi thích ăn đồ ngon thân sẽ xúc chạm trơn láng mịn màng còn cái tư tưởng đó thì luôn luôn nghĩ tới điều ác tức là người ta nói là sắc tài danh lợi ăn uống và ngủ nghỉ đó là cõi đê tiện nhất nếu mình chìm đắm trong đó thì một là địa ngục hai là ngạ quỷ ba là súc sanh bốn là atula thì cõi này là không bao giờ thành phật được chưa có giữ giới giữ là tà giới tà định tà huệ còn muốn cao nữa là phải thọ năm giới tức là một là không sát sanh mà phải phóng sanh hai là không trộm cắp mà phải bố thí ba là không tà dâm mà phải tiết dục bốn là không nói dối mà nói lời chân thật dịu dàng năm là không ghiền các chất sai nhất là rượu mà phải quán cuộc đời là vô thường vô ngã khổ đau thì chúng ta nhìn bây giờ nó ăn chay không được để thọ năm giới là phải 10 ngày dưới 10 ngày là không có thọ được 6 ngày 8 ngày 9 ngày cũng không được ít nhất 10 ngày còn ai trai trường đó thì quý nhất thành ra người giữ nam giới mạng trai trường tôi rất là mừng quý vị quý vị phải biết lời thuốc nó cũng có linh hồn mà linh hồn là cái vô hình nó có mà quý vị phải ngồi thiền quý vị mới nhận được nó nó không bao giờ chết và không bao giờ ai đụng tới nó được dầu ông phật cũng không đụng tới nó được nó mà trong ờ, đạo phật thường kêu là thần thức mà bây giờ khoa học tiếng nó kêu là kêu là gì ờ, thì kêu là năng lực cái năng lực là không bao giờ ai đụng tới nó không có ai giết được hết nó là cái nguyên nhân đầu tiên để tạo ra tam giới thành ra vật chất có thể biến thành năng lực năng lực có thể gom lại thành vật chất thì hồi xưa không biết cái vụ này chỉ biết năng lực là năng lực còn vật chất là vật chất năng lực đưa tay ra tụng cái năng lực đựng chúa gom lợi sẽ có ổ bánh mì vật chất hiện trên bàn tay khoa học nói là nói dốc đạo <laughs> phật nói cái này là tự nhiên thôi không những bây giờ mà mấy ngàn năm về trước ngoại đạo ở bên ấn độ nó có thể làm được nhưng mà có đó ấu trĩ thôi đối đạo phật nó không thuộc đó, đó chúng ta kêu là thần thông có thiên nhãn thông cũng như bây giờ nước chẳng hạn thì nếu chúng ta là người chúng ta thấy nó là nước có thể tắm rửa uống được các nhà khoa học thì thấy nó là H2O nitro oxy là tức là chất khí thôi còn mấy nhà điện tử thì thấy hydro là một điện tử âm một điện tử dương oxy 16 điện tử âm 6 điện tử dương còn loài à, ở dưới nước thì thấy nó là cái chỗ ở nhà cửa của mình con cá nó thở bằng nước rồi các cõi trời thì thấy nước là ngọc lưu ly rồi tới các nhà siêu điện tử nữa thì thấy không có nước mà đó là năng lực thôi năng lực là gì là phá bỏ cái H2O oxy 16 điện tử âm dương hydro một âm dương mà bắn bỏ cái điện tử một âm dương này thì mất còn lại một cái luồng năng lực cái này là nguyên nhân đầu tiên cũng là nguyên nhân cuối cùng các vị nhập lưu nhất dạng lai bất lai láng mới thấy được cái này cái này là cái sanh ra tất cả dạng vật chúng sanh và các pháp mà đạo phật kêu là thần thức hay kêu nôm na là linh hồn thì cái này mấy bà mấy ông không nhận được đâu nhưng mà ngồi thiền cho lâu hai tiếng trở lên thanh tịnh nhận được nó thành ra đạo phật bắt buộc mấy ông bà phải ngồi tịnh tọa mà tịnh tọa muốn tâm thanh tịnh nhất thì phải coi cái thể xác cho thanh tịnh tức là trong các quay nghi đi đứng nằm ngồi chỉ có cái thế ngồi là dễ nhận nó nhất còn nếu mình khá rồi đi đứng nằm gì mình cũng nhận được hết đó còn nếu sơ cơ là nằm là nhập thiền liền ngủ liền chỉ cho ngồi thanh tịnh tại sao vậy vì ngồi có thể đóng chặt sáu căn con người sẽ giữ luân hồi sanh tử nó là do sáu căn mắt thấy sắc thì nó ưa nó chịu tai thì thường nghe những cái điệu âm thanh mũi thường ngửi mùi thơm lưỡi thích ăn đồ ngon mà vì ấy là phóng tâm ra tầm lông là sáu cái con trâu qua, mà chúng ta chăn một lần sáu con thì không thế nào chăn nổi người sơ cơ thành ra phải ngồi lại mắt dòm bên trong không có ngó bên ngoài rồi ngồi dòm cái khoảng trời rộng mênh mông để mà cái tâm hồn mình nó mở rộng tai thì không còn nghe tiếng bậy ba tiếng dữ thề câu niệm phật mũi thì không ngửi đồ chiên xào nữa lưỡi thì không còn đếm đồ ngon nữa đó thì bây giờ đóng ở sáu căn này năm căn này rồi còn có cái ốc là không đóng được là đâu quý vị phải để ý cái ốc là cái gì cái ốc là cái đầu mình rồi quý vị phải để ý trong thân có ba con một là cái thân vật lý thì cái đó chúng ta ở ngoài thường kêu là địa ngục địa ngục là nhốt mình ở trong đó tối hù không có cái biết không có sự sống thì trong mình cũng có đủ địa ngục là mắt thì có đèn tay có cứt rấy mũi có cất mũi miệng có đồm nhớt lỗ tiêu lỗ tiểu mấy cái đó là chưa có sự sống chưa có cái biết thì đạo phật kêu là địa ngục vô gián nó tới mấy ngàn mấy triệu năm nó nằm vậy hoài nó không có gián đoạn rồi sau này nhân một cái nhân duyên nó mới lên được tới địa ngục hữu gián tức là khoa học kêu là căn kêu là sinh lý người mà cái kia vô dáng kêu là vật lý nói vậy thì sinh viên nó hiểu liền học sinh nó hiểu liền vật lý trong mình mình đó là gàn là nước tiểu là phẫn là mồ hôi ở bên ngoài đó là cái nhà cái quạt giày dép nón nó không có sự sống nó chơi liền vậy thôi à vậy bao giờ mà nó mới tiến lên tới người ta có mấy ngàn mấy triệu mấy tỷ năm thì chúng ta phải biết cái địa ngục đó là lên được tới cõi cao là khó lắm mà muốn xa đọa xuống thì dễ ợt à ai mà có cha mẹ về mắng chửi cha mẹ đánh đập cha mẹ thì ngay bây giờ là mất cái tinh mấy cái tâm rồi tâm là tâm địa ngục trơ lì không còn biết ai hết tức là có lỗ nẻ chung lên thì phải chịu thôi nào đấu tố cha mẹ làm nhiều việc ác thì không còn chúng ta để ý chúng ta biết rồi đó là trần còn căn là mắt tay mũi lưỡi thân và ốc cái chỗ này có sự sống con mắt có sự sống mà không có cái biết thành ra khi mà vừa chết rồi thì mắt tay mũi lưỡi thân chết liền lập tức chết liền lập tức thì chúng ta nói người đó chết nhưng mà dây thần kinh là cái thân thứ hai còn 8 tiếng cái này học sinh học thì mới biết hồi đó tôi học thì ít nhất cũng là lớp 9, lớp 10 đó, thì mới rành học về sinh lý học đó. thì cái thân thứ hai là con mắt là cái thân bên ngoài dây thần kinh thị giác mới là cái thân ở bên trong chúng ta chích ra thì chúng ta biết chích thịt là cái thân bên ngoài còn chích gân là cái thân bên trong cái thân bên ngoài nó ăn vật chất tức là sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ còn cái thân bên trong không có thân bên trong nó ăn bằng cái hỷ lạc tức là phải giữ có tám giới ngồi thiền định có khi bảy ngày bảy đêm có khi bảy chục năm có khi bảy ngàn năm sống bằng cái gì bằng cái hỷ lạc quý vị phải hiểu thành ra người nào cũng phải tập giữ năm giới qua tám giới tập ngồi thiền định thiền định nó giải quyết mọi vấn đề cho chúng ta bây giờ quý vị ngồi chừng 15 phút nửa tiếng cái là đau đó Đâu, ăn chay thì sốt ruột mà cạo đầu thì rát da ngồi thiền thì nhức chân thì không có đi tới đâu được hết thành ra con người mà quyết chí tu phải có ý chí rất mạnh mà đức phật kêu là thắng dạng quân không bằng tự thắng lòng tự thắng mình là cái chiến công oanh liệt nhất không có gì bằng và bây giờ chúng ta bỏ mình chúng ta đi tìm bên ngoài như năm nay đó là tháng 12, 21 gì đó <laughs> nó bắt đầu tận thế cái này đó là thế giới mấy cái đạo à, thiên chúa tin lành phật giáo nhất là hòa hảo thì đã tuyên bố lâu và thấm trạng trình vì mèo kêu bá tánh lâu sau đến chừng rồng rắn thì máu đầu chỉnh ghê con ngựa lại đá con dê gì đó thì sấm giảng của Quỳnh Phủ Sổ cũng giảng cái này Người ta nói năm 2000 thì Thiên Chúa cho là tận thế Thiên Chúa sẽ phán xét xử tội gì 2000 không có Rồi nói sửa lại 2005 cũng không có Bây giờ tới 2012 Bây giờ sửa lại tháng 12 mà 21 cái này là khoa học à, đài chim tinh của thế giới tuyên bố thì nó trùng thành ra bây giờ nôm nốt ai cũng lo sợ chết người phật tử mà sợ chết như vậy thì không phải là phật tử bây giờ nếu không tận thế mình chết không <laughs> tuổi thọ hết là phải đi thôi tôi ngồi đây tôi chết lập tức tại đây cũng có sanh thì có vô lượng cửa tử là có vô lượng cửa sanh thì có một cửa thôi mà cái tử nó không có hẹn ai hết trơn cái vô thường thành ra mình phải biết cái đó mà vấn đề sống chết không quan trọng đối với đạo phật mà quan trọng cái gì ở vấn đề xa đọa hay tiến hóa mà tới phật thái tử si đạt ta rồi tiến quá ngài cũng không chịu ngài muốn không còn xa đọa mà cũng chẳng còn tiến quá nữa thì cái cõi đó làm sao mình tưởng tượng được mình tưởng tượng không nổi Thế nên Ngài xin như vua cha đó là sống mãi không chết làm sao có Nhưng mà có Trẻ mãi không già làm sao mà ai mà trẻ mãi không già Nhưng mà có Khỏe mãi không đau Có ai mà có thơ khỏe hoài không Mà có Cái đó ở đâu à, Đó là một cái vấn đề nan giải đã tung trên thế giới không phải bây giờ mà từ bắt đầu quả địa cầu có lời người là có sự thao thức đó mà không phải của đạo Phật mà tất cả tôn giáo 62 tôn giáo ngoại đạo tìm kiếm không ra tới cõi dục giới thì người trời thấy rằng thấy mà thấy lờ mờ thì thấy lờ mờ đạo Phật kêu là không sáng không là vô sáng là minh vô minh có chị giờ tôi đi ờ, bóng tối nhá nhem sáu bảy giờ tôi đi tôi thấy có cái gì lằng hoàng ở dưới sợi dây ở đó mà tôi nói là con rắn thì tôi là lờ mờ thấy không rõ là quảng la lên hoặc là cầm đèn pin rọi hoặc đi kiếm cây lại nặng đập nó nó chừng gọi cho kỹ là sợi dây thì hết sợ rồi tôi đứng đó tôi không sao thành ra khi mà thấy rõ một cái gì rồi cái sợ mất thì đạo phật chủ trương là phải thấy rõ thấy rõ kêu là cái gì là trí huệ còn thấy lờ mờ đó là cái tư tưởng tư tưởng nó bài đủ thứ hết thành ra bây giờ cái vấn đề mà tận thế có hay không chẳng những là tôn giáo đã nói từ xưa mà cả tới sấm cạn trình cũng nói mà bây giờ thêm khoa học cũng nói thiên chúa cũng nói mà hòa hảo cũng nói như vậy bây giờ đang hồi hộp hội nhau ở châu đốc gì đó tính là có núi dở gì đó rồi chọn nhau ở ngoài biển nữa dành nhau có mỏ dầu trường sa hoàng sa vậy đó có người thọ giới năm nay thọ giới nhiều <laughs> năm 2000 cũng thọ biết bao nhiêu rồi không có mà thật sự có hay không không phải là không có đâu chúng ta phải nhớ quả địa cầu này tồn tại hay là tiêu diệt là do ai quý vị biết không do quý vị do mỗi người của chúng ta do tất cả chúng ta ở địa cầu này 6 tỷ là 6 tỷ cái tư tưởng thiện tư tưởng ác hợp lại mới tạo thành quả địa cầu này để quý vị toàn thể 6 tỷ mà ác thì có thiên cơ có động đất có chết chóc có núi lửa có bão táp có đủ thứ tai nạn hết tâm bình thế giới mới bình bởi mình yên ổn rồi thì thế giới này yên nói con yên ổn một mình rồi làm sao thế giới yên sư thế giới này sở dĩ tai ương là do cái nhận thức của mỗi người đức phật xích sanh ra đây ngài cũng sanh già bệnh chết gì mà nhưng mà ngài không có thấy có sanh không có già không có bệnh không có chết thì nó ở đâu nó nằm ngay trong cái sanh già bệnh chết tôi hỏi quý vị đó bây giờ quý vị ra ngoài biển quý vị nhìn cái dòng nước biển chảy như vậy rồi khi cái tâm tham sân si nổi dậy cái vô minh nổi dậy thì nó biến thành những cái lượng sống mà khi tham sân si hết thì nó còn cái dòng nước kia là năng lực như tôi nói lại thì năng lực đâu có tướng chỉ là có dòng nước cái hình dòng nước chảy thôi mà khi có sống tham nhân si rồi thì có có sống mà sống này là do tham nhân si chứ đâu phải là do dòng nước dòng nước không bao giờ tạo ra sống nhưng mà sống này ở đâu phải nó nương vào cái dòng nước không có dòng nước là không có sống nhưng mà dòng nước có phải là sống không không phải mà dòng nước có khác với sống không không phải rồi cái dòng nước làm sao có sống rồi rồi sống làm sao có dòng nước sống nó ở ngay trong cái dòng nước nhưng mà dòng nước thì bất sanh bất diệt đời đời kiếp kiếp nó vẫn chảy vậy hoài tới chừng mà sống yên rồi thì dòng nước vẫn còn nước lặng rồi sống khác nó nổi lên nó mượn dòng nước nổi nữa thì khi cái sống yên đó là mình chết rồi sống hiện lên là mình sống rồi hết cái tuổi thọ rồi sống lên lại tiêu diệt trở về dòng nước dòng nước tức là linh hồn mà khoa học kêu là năng lực thành ra tất cả lượng sống đều do năng lực cái linh hồn dòng nước tạo ra thì là đạo Phật là đạo của duyên khởi không có cái gì có hết trơn đủ điều kiện thì nó hiện ra mà thiếu điều kiện thì nó ẩn đi thành ra vấn đề mà nói năm 2012 21 gì đó có hay không thì không thể kết luận được mà phải nói do 6 tỷ người này 6 tỷ người này muốn có là nó phải có mà muốn không thì nó phải không mà muốn dời lại thì nói dời lại mà nói bây giờ tôi con tu một mình mà 6 tỷ làm sao tôi con chuyển quá được dĩ nhiên mà muốn chuyển quá được cái đó là phải đức phật a la hán hoặc là các ông tổng thống tổng thống cũng chuyển một phần thôi tất cả các tổng thống các nước họp lại ăn chay giữ giới không chiến tranh nữa rồi bắt buộc năn nỉ dân chúng phải làm theo thì tôi bảo đảm là không bao giờ có tận thế có tôi xuống địa ngục còn bây giờ muốn xuống hơn cũng được bây giờ sát sanh trộm cắp tà dâm đi thì chẳng những là 21 tháng 12 mà liền bây giờ hai ba ngày nữa thôi thì cái đó là do toàn thể chúng ta quyết định tâm bình thì thế giới bình mà tâm không bình thì thế giới sẽ tiêu diệt nên chúng ta phải hiểu cái đó đừng có sợ cái gì hết mà phải hiểu cho đúng hiểu cho đúng rồi không còn sợ Còn như vậy là nếu mà yên hết rồi thì mình cũng phải chết nhưng mà mình đầu thai vào cảnh giới tốt còn bây giờ nếu mà làm ác hết thì mình cũng chết một lượt với người ta nhưng mà người nào làm ác đó thì xuống địa ngục ngạ quỷ mình làm tốt thì tái sinh gì cõi trời còn mình có phát nguyện nữa thì giảng sanh về phật ấy đã thì tất cả do mình tạo thành ra cái thế giới này là thế giới của cộng nghiệp nghiệp của 6 tỷ người trong đó có thiện có ác mà hãy thiện lấn cái ác thì nó phải dời đổi lại cái an lạc nó sẽ kéo dài hơn còn cái ác mà lấn cái thiện thì quả địa cầu phải tiêu sớm còn nếu thiện nhiều hơn ác rất nhiều thì quả địa cầu chưa hoại đâu thì có nói là tùy ở số tỷ người như vậy thì mình đâu có ích lợi gì đâu mình làm sao chuyển được tới 6 tỷ chúng ta nên nhớ còn cái biệt nghiệp nữa là cái nghiệp riêng của mỗi người trong một cái xe hơi năm chục người mà chạy xuống sông chết hết không làm sao có vụ đó có người chết liền tại chỗ có người chở như nhà thương gãy tay gãy chân có người không hề hấn gì hết cái này là một cái điều lạ chúng ta nói là ân trên đức phật uh, di đà đức uh, quan âm cứu chúng ta có không nếu nói có là sai mà nếu không có là trật <laughs> nó khó cái này mình phải hiểu có hay không là cũng do mình tại sao có người cầu dẫn sanh phật a di đà tiếp mà có người cầu mà không tiếc có người tu rất là tinh tấn giữ giới rất là nhiều mà không giảng sanh có người cư một cách cẩu tả không tin tới cuối cùng tin lại giảng sanh tại sao vậy sư mình phải nhớ là có ba đời quá khứ đã gieo nhân thì hiện tại phải hưởng hiện tại gieo nhân thì tương lai mới hưởng mình nhìn cái vườn cây mình biết nếu mà gieo có hột xoài thì bữa nay gieo mai có trái đâu có có vụ đó được phải gieo trước ba bốn năm thì bây giờ có trái còn bây giờ gieo thì phải ba bốn năm sau nhân quả mà cõi này là cõi nhân quả mà thoát nhân quả được không thì phật tất cả đã trả lời <laughs> được được nhưng mà phải có biết cách tu sáu ngày tôn giáo đi tìm ba câu hỏi đó trả lời không được cuối cùng ăn cái bánh vẽ tạo cái thế giới tưởng tượng do tư tưởng tạo ra rồi chìm đắm trong đó nhất là tứ không ông vô sự xứ với ông phi tưởng phi phi tưởng vô sự xứ thì dạy đức phật về a la hán nhập vào việc thọ tưởng định nơi không có không gian không có thời gian chỉ có nước thôi không có dòng nước tức là không có linh hồn mà chỉ có cái niết bàn tịch tịnh có cái chân tâm thôi mà chân tâm này sanh ra tất cả mà chính cái chân tâm này nó chuyển biến thì nó tạo ra cái linh hồn linh hồn tức là chân vọng hòa hợp chúng ta phải hiểu bởi vì nó chuyển biến nó vọng nhưng mà nó không có sống thành ra nó chân thành ra thế giới cực lạc là thế giới của chân vọng hòa hợp nó chuyển biến thì bắt đầu là có thời gian nó đứng lặng thì phi không gian thành ra không gian thế giới cực lạc với thời gian là một chúng ta phải hiểu như vậy một là sao là chúng ta nhìn sự vật thì chúng ta với sự vật là một còn bây giờ mình nhìn sự vật mình với sự vật là hai tôi nhìn tôi biết đó là nước thì cái biết tôi đó thuộc về nhận thức thời gian còn nước đó là đối tượng nhận thức không gian cái biết tôi bây giờ khác hôm qua khác mai nó khác cái biết này tưởng tượng tùm lum ba hồi suy nghĩ là mà hồi cứ về nghĩ cái kia thành ra như cô dưỡng mà truyền cảnh thì nó nằm ở trong thời gian rồi cái đối tượng biết tôi là nước nó nằm trong con có mười phương thành ra tôi chuyển cái hiểu biết này thì cái đối tượng phải đổi khác nếu tôi là nhà hóa học thì nước trở thành H2O còn tôi là nhà điện tử thì nước biến thành điện tử tôi là cõi trời thì nước biến thành lưu ly thì tùy theo cái nhận thức mà sự vật biến đổi còn bây giờ đổi nhận thức thì có biết đổi không đổi nhưng mà cái đó là do ảnh hưởng của người ta chẳng hạn đức phật đưa ông năng đà lên cõi trời thì cái đó là cái biết của đức phật nhưng mà nhờ sự tiếp dẫn của phật thích ca năng đà mới thấy được cõi trời cõi trời dục thôi đó không mê cõi đó không không muốn xuống đức phật nói con muốn ở cõi này thì con phải tu cái này là cái thần lực của ta đưa lên rồi khi mà ta xuống rồi ta thả trả lại ông ông đâu có lên được rồi chư thiên ở trên đó mới nói cái phòng này để cho năng đà nhưng mà đang đà phải đắc nhị tiền ông mà mới có thọ giới mà chưa có được uh, tám giới nữa làm sao mà lên cõi đó được thành đó chúng ta nên nhớ nhận thức đối tượng nhận thức phải tương ưng ăn hộp với nhau mà thay đổi nhận thức thì đối tượng thay đổi theo mà đối tượng thay đổi thì nhận thức cũng thay đổi theo thí dụ bây giờ tôi thấy nước là nước nhưng mà các nhà khoa học dẫn tôi vô phòng thí nghiệm thì nước H2O thì cái đó không phải là nhận thức mà đổi cái đối tượng còn bây giờ tôi tu tôi nhập định tôi thấy nước là H2O thì cái này là cái khác nữa chúng ta phải hiểu nhưng cái này ẩn đức phật nói đó là ấu trĩ con nít lắm rồi tôi thấy vậy cái là tôi qua cõi trời vô sắc là cao hơn là tôi không còn chiếm hữu bên ngoài tôi không còn sắc lợi tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ nữa mà tôi nhập định 7 ngày 7 tháng 7 năm tôi ăn bằng cái hỷ lạc thì cái này mấy bà ông phải coi kinh và hạ thủ nó sơ tiền là ly dục sanh hỷ lạc nhị thiền là định sanh hỷ lạc tam thiền là hy ly hỷ dự lạc tứ thiền là xả niệm thanh tịnh niệm phật đếm từ 1 tới 10 niệm phật khỏi đếm thì họ nói phóng là kéo về phóng là gì phóng là trở lợi sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ thì kéo nó trở về là không cho nó có đó ở trong câu niệm phật thôi hãy nhất niệm tập niệm là không được rồi tới định sanh hỷ lạc là nó không còn phóng nữa ở trong thì bây giờ không có ăn cơm cháo không có tiêu tiểu ỉa đái nữa thì bây giờ ăn cái gì ăn bằng cái hỷ và cái lạc cái hỷ là cái mừng của có xác thân bên ngoài cái lạc là cái vui của dây thần kinh là cõi trời sắc giới là sống về bên trong còn cõi trời dục giới là sống về bên ngoài dù mấy ông sống bên ngoài hơn bên trong Hầu hết là bên ngoài Ông trai trường không nổi mười ngày cũng không xong Thành ra còn nếu mấy ông ngồi thiền được bảy tiếng, bảy chục tiếng, bảy ngày, bảy năm Thì ăn bên trong Đâu có tiêu tiểu gì Ăn bằng cái gì Ăn bằng cái hỷ lạc của tất cả các dây thần kinh cái lời tôi chứng minh hoài đó mà mình về phải để ý trong cuộc sống mình thí dụ mình nghe tin của mẹ mình bên mỹ mổ mà lâu quá không gặp bà mình không biết bà sống chết thế chừng mổ rồi điện về bà yên mà mổ rất tốt không có gì hết thì cái này là cái hỷ cảm giác mừng là mẹ mình qua cái cơn chết nhưng mà mẹ mình từ bên đó đi máy bay về đây mà gặp bà mình ôm bà một cái thì cái này cái là mình không biết mình ở đâu nữa. gặp bà mình mừng quá mình không biết mình ở đâu cái cảm giác này nó tràn cả như các dây thần kinh xúc dây thường cái mừng đó là cái cảm giác chỉ ở cái thân thể bên ngoài chúng ta để ý đó khi mình chích thịt đó là cảm giác bên ngoài chết rồi thì cái thịt này là chết luôn còn dây thần kinh xúc giác là chích gân cái này 8 tiếng mới chết <laughs> không phải hiểu cái đó trong người mình chứ không đâu đó mà nếu mình sống như dây thần kinh xúc giác thì mình không cần ăn uống nữa ăn bằng cái hỷ lạc thì đó kêu là cõi trời trung trung gian hạ giới trung giới đấy tức là sơ thiền nhị thiền tam thiền rồi thấy là cái đó cũng còn kém còn tệ bỏ luôn cái dây thần kinh sống bằng cái ốc tức là tư tưởng chúng ta nên nhớ tư tưởng là cái chỗ cái ốc là cái chỗ của tư tưởng phát hiện để phân biệt còn năm dây thần kinh là cái chỗ của cảm giác mượn để phát hiện Làm ở nay năm dây thần kinh chỉ có cảm giác lạc thọ khổ thọ còn cái ốc mới phân biệt cái chỗ này mà có cái cô gì ở mỹ có bay gì cô hỏi tôi là cũng vấn đề <laughs> tôi giảng mấy lần mà không để ý tôi nghe nói là 8 tiếng dây thần kinh mới đứt 8 tiếng mới chết thiệt thành ra người chết là không được liệm liền phải để 8 tiếng vì người chết còn cảm giác đau 8 tiếng mới chết thiệt rồi bây giờ cái mấy cổ hiến xác mà hiến xác thì nhà thương nó lợi nó lấy liền nó đem về nó mổ đau thấy mồ luôn chưa chết mà phải đau bởi cái dây thần kinh đau mới giữ đó mấy ông mấy bà nói nhức cái răng cái răng không có nhức cái răng ê như nước đá mà ngập vô thì cái răng nó ê cái đó là cái nhức của phù trần can của cái răng mà còn cái tủy tức nữa nó nhức đó cái này mới dữ dội á phải kiếp nhổ liền không nhổ là chịu không nổi nó bưng bưng cái đầu thì cái này là cái thân bên trong <laughs> đó là phải nhớ <laughs> nói tôi nhức đầu quá cái đầu nó ê thôi chứ nó không có nhức thật sự nhức đầu là chịu không có nổi nó bưng cái đầu phải uống thuốc giảm nhiệt uống thuốc làm sao cho hết được không hết là kêu trời kêu đất nhất là những người mà bị kêu bằng cái ruột thừa đó thì đâu phải là cái ruột thừa cái dây thần kinh ruột đó nó thúi rồi đó nhất lỗ mèo á chung với dưới sàn mà cũng còn chịu không nổi còn nếu ăn đồ trúng thì nó chỉ ê ẩm thôi dễ hết cái đó là phù trần căn trong di thức học là cái căn nổi bên ngoài mắt tay mũi lưỡi thân là phù trần căn chết là chết liền còn dây thần kinh thị giác thính giác khứu giác dị giác xúc giác 8 tiếng mới chết mà hãy bệnh mấy cái đó là chịu không nổi à thứ nhất chịu không nổi mà dây thần kinh đâu phải là nhất mà cảm giác nó mượn dây thần kinh để nó phát hiện cái nhất chúng ta cứ lộn cái đó hoài đây là tiếng nói của đài phát thanh trà vinh thì cái ống loa là tiếng nói trật ống loa là cơ quan làm phát hiện cái tiếng nói của đài phát thanh trà vinh cái tiếng nói mới là chánh cái đài phát thanh mới là chánh cái làn sống mới là chánh thì đây cũng vậy sát thân phù trần căn là cái chỗ để cảm giác mơ màng vô minh để phát hiện tức là nó không có rõ nó mờ mờ thì cái này kêu là ngạ quỷ còn khi mà nó phân biệt được là do cái ông thì có đó kêu là súc sanh à, rồi tới bắt đầu có dây thần kinh đó thì tất nhiên là có ý chí có mặt na và có ai lại ra chính hai cái này hà hơi làm cho mình phân biệt nhức nhối thành ra tôi mới lấy thí dụ tôi nói cái câu mà cô hỏi tôi trả lời rồi cô bay lên trời lên đà lạt cô hỏi tôi mà tôi lên đến tôi tôi tịnh tôi không có tiếp khách thì cổ năng nỉ lần cổ nói nếu không tiếp là cổ không về thì câu hỏi này là quyết định cái sanh tử của cô Cô mong rằng sống mãi không chết Trẻ mãi không già và khỏe mãi không đau Thì hãy giảng sanh về cực lạc thì được cái này Còn sống ở đây muốn được cái này là phải đắc quả A-la-hán ở <laughs> đây làm sao đắc la-hán nổi Còn về cực lạc 100 người đắc quả la-hán hết 100 Không phải về đắc liền đâu Nhưng mà vào giáo hội Phật A-di-đà cũng như giáo hội Phật Tích Ca ở đó chỉ có tu thôi à tiến lên và dậm chân chứ không bao giờ có xa đọa nó tương tự như nhập lưu mình đã về đó rất là bảo đảm một trăm người là trăm người thành như lai còn ở đây một trăm người thì xa đọa chỉ dậm chân còn tiến quá thì rất khó tại sao vậy tại thiếu thầy sáng thiếu bạn lành không người dẫn đường bây giờ cõi này ai dám xưng là phật phật là phật dỗm con à cô thanh hải giữa xưng là phật bây giờ rớt nó nhập định một cái có thần thông có hào quang cái xưng là phật phật đâu phải là thần thông Phật nói thần thông ngài có nhưng mà không phải là thần thông ngoài thần thông còn có một cái trí tuệ nữa là cái năng lực đấy cái nền tảng mà sanh ra tất cả thần thông chúng ta thấy là có sáu thứ thần thông thiên nhãn con mắt thiên nhĩ lỗ tai là tha tâm là cái lỗ mũi thần túc là cái thân túc mạng là vị lai của cái bụng còn túc mạng rồi lậu tận là nhưng mà có a la hán mới có lậu tận còn ngoại đạo là có năm thông đề bạc đa có năm thông thì ông vua a xà thế tưởng đâu ông đắc quả đắc cái gì đâu ông đắc thần thông cuối cùng ông bị đất rút thì chúng ta thấy thần thông không có xài được chỉ tạm để mà giáo hóa thôi còn muốn chấm dứt luân hồi sanh tử thì phải có lộ tận tức là không còn phiền não nữa trước cái sự thăng trầm của thế sự trước cái sự dinh nhục khen chê chửi bới và đang bơ bỡ đỡ mình bình đẳng không có phân biệt không có bị nhiễm nữa tức là không dính mắc vào cái gì hết thì a la hán là không dính mắc vào dục không dính mắc vào sắc không dính mắc vào vô sắc còn nhập lưu thì không dính mắc vào dục của bốn đường ác nhưng mà còn dính mắc vào người trời phải luân hồi trở lại khỏi người trời bảy lần nhất giảng lai thì không dính mắc vào người trời nữa tức là cõi dục dứt hẳn đấy nhưng mà còn dính mắc vào cõi sắc bất lai mới dứt được cõi sắc là không dính mắc vào sơ thiền nhị thiền tam thiền nữa nhưng mà còn dính mắc vào tứ thiền sắc giới và tứ không Thế A Lán mới giúp được cái này là ba cõi Gánh nặng được đặt xuống từ nay việc làm đã làm xong Không còn trở lui lại cảnh giới này nữa Thì Đại Thừa cho là còn chưa được á phải trở lại làm bộ dính mắt tức là bộ này thì vấn đề là nó nó khó tức là phải sống như mấy người phàm phu muốn độ ăn cướp mình phải làm ăn cướp chúa đảng thì chúa đảng là độ ăn cướp nó mới nghe thành ra 18 vị a la hán hồi trước là 18 tên ăn cướp bồ tát ngài độ thì thành a la hết thì chúng ta thấy vậy đó cũng ăn thịt cũng uống rượu cũng say xưa cũng làm này kia nhưng gần sách mà không đóng gần tiền mà không tham uống rượu mà không sai đã sai mà không rõ thì chúng ta phải hiểu nhưng mà đừng có làm mấy cái đó <laughs> bây giờ tập tư về cõi nhị thiền đi định sanh hỷ lạc mà từ đó mới dùng cái này để mà quán xét thì mới được vậy thì tóm lại tôi muốn nói là quý vị phải coi lúc cha mẹ còn sống như thế nào người con phải lo cha mẹ tứ sự ăn mặc ở bệnh đó là cái tiểu hiếu thôi cái hiếu nhỏ nhẹ không khéo trở thành bất hiếu nếu cha mẹ ăn vậy mà tới chết cha mẹ xa đọa thì mình người con chưa bổn phận cái thứ hai trung hiếu là phải lo cho cái tâm của cha mẹ cái linh hồn tức là cha mẹ phải biết đạo biết đi chùa niệm phật ăn chay một tháng 10 ngày quý y tam bảo thọ trì năm giới đó là cái nền tảng của người cư sĩ thành ra phật tử gặp tôi tôi có hỏi là <laughs> năm điều ác không làm năm điều lành phải làm ai cũng phải thuộc mà chỉ có ngọc dân là các nơi thì tôi thấy hỏi ông thuộc tôi tưởng ông thuộc thì vô đây tu có gì nhiều tu mà có năm điều sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu mà không thuộc không sát sanh thì phóng sanh không trộm cắp thì phải bố thí cho phải thuộc rồi tới cái tâm mỗi khó ạ à, tức là tiến trình của năm dụng sắc thọ tưởng hành thức cái này giảng ba chục năm cũng chưa rồi nó có nằm trong này sắc là gì sắc là mắt tai mũi lưỡi thân ốc tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc thì cho các cảm giác của ngạ quỷ rồi do tư tưởng mấy cái này hợp lợi mà cứ lo về sắc thân bên ngoài thì cái đó là sắc sắc vững còn thọ cũng là cõi trời sơ thiền nhị thiền tam thiền đây là cõi về xúc thực à, rồi tới tưởng vững đây là tứ thiền sắc giới và tứ không đây là tu niệm thực đó thì quý vị phải nhớ thành ra quý vị làm sao giúp cho cha mẹ quý vị tam bảo thọ trì năm giới và khuyên cha mẹ làm sao ăn ít nhất 10 ngày chay dưới là không được vì loài thú có linh hồn nó không chết nó sẽ về nó báo quán nhất là cha mẹ mà lúc bệnh thì thần thức yếu linh hồn yếu xìu cái thần thức sắp rời khỏi thể xác rồi thì không có làm chủ thể xác được thì nói về nó đòi mạng là cha mẹ không có giảng sanh được thành ra tôi cái vấn đề ăn chay tôi rất khó tôi hỏi có ăn không mà không đủ 10 ngày là tôi không chịu có nhiều bà lão tám mấy tuổi rồi mà ăn có hai ngày ở đây thọ giới thì hứa là ăn 10 ngày rồi về nhưng ăn có hai ngày nói tại con cháu bệnh rồi nó đưa nhà thương nó cho ăn cái gì ăn cái nấy tôi nói cha bà dễ nuôi quá cho <laughs> ăn gì ăn cái nấy rồi bây giờ về con cái nó cho ăn chay mỗi ngày được không thì không được mình thèm mà mình không chịu nhận cái lỗi của mình phải thắng mình chứ thắng dạng quân không bằng tự thắng mình thắng mình là chiến công oanh liệt nhất thành ra cái câu này khổng tử cũng vậy mà lão tử cũng vậy mà đạo phật cũng vậy như thế nào là hiểu biết như thế nào là từ bi thì từ bi là biết mình thương mình từ bi là thiên thương thương mà thương mình trước mình chưa rồi mà nói thương người khác là nói dốc hiểu biết là hiểu biết ai mình không biết mình làm sao biết người khác nó đầu tiên là phải hiểu biết mình hiểu biết những cái dục vọng những cái sai của mình rồi thương mình là phải thắng đưa mình lên khỏi trên đừng có để mình xa đọa Thành đâu quý vị phải khuyên cha mẹ ăn chay ít nhất 10 ngày rồi tới chay trường Mà tôi thấy là chay thời buổi này tôi mừng đó Là đa số thanh niên nam nữ ăn chay trường rất nhiều Thọ giới rồi tôi hỏi là ăn chay trường không à Tôi mừng vô cùng Còn mấy bà lão ở quê Tôi đi giảng pháp rồi tôi đầu Nhất rồi tôi cũng chán Và tám mươi mấy rồi Mà ăn chay năn nỉ 10 ngày không được cuối cùng có hai ngày nó làm vậy là tôi không xuống nữa còn thanh niên thanh nữ bây giờ thì lấy ăn chay trường không có năm giới là chay trường tôi rất mừng mà nhưng cái đó mới là chay miệng nhá còn chay tâm nữa <laughs> chúng ta phải ờ, chay miệng để đi đến chay tâm miệng chay mà tâm mặn thì chay thành mặn chúng ta nên nhớ nhưng mà ăn chay miệng không được thì làm sao qua chay tâm được thành ra chúng ta phải cố gắng thì hôm nay tôi nói để rồi quý vị đa số cầu an cầu siêu cho mẹ thường cốc cái đó rất hay chứng tỏ cái lòng cung kính thương yêu cho mẹ nhưng mà không có hiểu biết <laughs> ai mà không thương cha thương mẹ cha mẹ nào không thương con con nào mà không thương cha mẹ nhưng mà thương là thực hành cho cha mẹ tiến hóa nếu cha mẹ chết mà giảng sanh về cực lạc mà trung phẩm mà xá lợi có đóng thì mình khóc làm gì mình mừng chứ rồi muốn gặp bà thì mình giảng sanh nữa thì gặp bà bà chỉnh doãn diễn bà thành phật còn cái gì quý giá hơn nữa thành ra mình phải coi cuộc sống của cha mẹ bây giờ cha mẹ xa đọa thì lỗi ở người con thì bây giờ mình có hiếu mình trả hiếu đi còn cha mẹ con chết mà đó con không biết đạo bây giờ làm sao sao thì bây giờ mình tu mình tu cho đắc quả mình sẽ thấy linh hồn cha mẹ ở đâu thì sắp sửa tới rằm tháng 7 nè thì một kiền liên đắc lục thông rồi nó mới phóng ra coi thì thấy cha mẹ mình ở dưới ngạ quỷ thì bây giờ mới cứu cha mẹ cứu làm sao một mình làm sao cứu được thì phải nhờ trư tăng giáo hội một ngàn hai trăm năm chục vị cha mẹ chết là chết với xác thân với linh hồn nó vẫn còn mà linh hồn về cực lạc rồi thì cầu cái gì linh hồn về cõi trời rồi cầu về cực lạc rồi về cực lạc rồi cầu đâu nữa mà nếu linh hồn ở địa ngục thì mình cầu của cha mẹ lên thì kêu cái là cha mẹ tới liền nhưng mà lúc còn sống mà không tu thì bây giờ chết thì cũng khó năn nỉ ngoại về nhưng mà chưa tăng thì năn nỉ được có đức người ta lớn lắm thôi tôi nói vậy để phật tử nhớ ha giờ tôi kể đó một là địa ngục hữu dáng vô dáng địa ngục vô dáng tức là sắc thinh hương vị xuất pháp địa ngục hữu dáng là mắt tay mũi lưỡi thân còn ngạ quỷ đó là có cái biết cảm giác mà chưa có tư tưởng đó là ngạ quỷ còn loài thú có tư tưởng mà chưa có ý chí tới loài người mới có ý chí là nghiệp thì loài người mới có thể thành phật được tới cõi trời dục giới thì có ý chí có nghiệp mặt na đấy mà lại có kinh nghiệm kiến thức nữa tức là có a la gia tới cõi trời sắc giới a la gia rất là dồi dào tức là sơ thiền nhị thiền tam thiền tới tứ thiền a lợi gia nghĩa là siêu nghĩa là cao diệt nhất người ta không còn sống với sắc thân bên ngoài sắc tài danh lợi nữa mà sống với cảm giác cũng không sống luôn sống với cái mông lung của tư tưởng <laughs> có à có cô ở trong giới có việc hỏi cho mông lung là sao con ngồi sao con không biết cái mông lung là cái gì hãy tu cho ông tu mà hỏi tôi làm sao trả lời cái đó là mấy người phải tu ít nhất là phải qua nhị thiền định sanh hỷ lạc cứ đi chơi hoài nhất là muốn được cái mông lung chúng ta ra ngoài biển ngồi bãi biển rồi nó cái biển á, hoặc leo lên trên núi cao dòm khắp nơi thấy còn có hư không không à mà tôi đố quý vị nắm được cái hư không quý vị diễn tả cái hư không nó mong lung mà diễn tả cái gì không có gì ra ngoài khỏi hư không hết đó hư không vô biên chúng ta thấy đất nước lửa gió ôi nằm ở trong hư không xác thân này không có ai ra ngoài hư không hết đó hư trong nó bao trọn gói thế mà đức phật còn nói là hư không chưa được hư không là vật lý tới thức vô biên cái này mới vô lượng thiệt tức là linh hồn dòng nước linh hồn Còn khi nó nổi sống lăng tăng thì gọi là hư không để có sống là có hình tướng một khi nó xẹp cái sống xuống rồi cái tướng mất thì còn có cái hình dòng nước cái này bao la đấy nhưng mà còn chảy để chảy thì rộng mà không có sống thì là chân chân rộng hòa hợp thành là cái linh hồn mình khó hiểu mình có thể ngồi thiền sâu mình nhận nó được kêu bằng thầm hội đó hiểu biết một cách lờ mờ chỉ có a la hán mới nắm được bất lai còn chưa nắm được à, bất lai là nắm được có cõi trời vô sắc tứ thiền thôi còn nó cấm được tứ thiền hư không vô biên thức vô biên vô sự phi vị tưởng là phải a la hán ngã lái mình đại thừa còn chê đấy phải phát bồ đề tâm làm bộ trở lại địa ngục ngạ quỷ làm bộ dính mắt mà thật sự cái tâm vẫn bình đẳng thôi tôi nói vậy để quý vị cố gắng tu rồi khuyên cha mẹ nếu cha mẹ chịu ăn chay thọ năm giới đó là trung hiếu cái trung thôi chưa có đại hiếu đại hiếu là mình phải tu mình phải đắc quả mình biết căn cơ của mẹ mình ở đâu mình giúp được cha mẹ giảng sanh về cực lạc không thì phải nhập lưu thì đây mới là đại hiếu còn cha mẹ còn lẫn quẩn chưa có nhập lưu mà không nhập lưu thì phải chắc chắn giảng sanh về cực lạc hạ phẩm cũng được trung phẩm cũng được thì đây mới là mới là đại hiếu mà muốn vậy tất nhiên mình phải đắc mình <laughs> phải đắc thánh quả mình phải giảng sanh chắc chắn giáo pháp mình phải thật rành thì tôi thấy ở đây chưa có ai làm được lắm còn giúp cho cha mẹ thọ giới quy tam bảo trung hiếu thì đây tôi thấy làm nhiều còn đại hiếu thì chưa chưa ai làm đại hiếu là ít nhất phải xuất gia mà xuất gia là phải xuất gia không tiền không bạc không nhà không cửa chứ phải xuất gia ra bán bánh trung thu <laughs> bán, bán tàu để mà sống thì tôi ở ngoài đời cũng làm được đó bây giờ tôi thấy bế tắc gì đâu đó vô chùa tu bây giờ làm nước tương kho quẹt <laughs> làm tàu hủ làm nước tương để bán thì thời giờ đâu nữa mà ngồi thiền ngồi thiền ít nhất là hai tiếng trở lên chưa thấm đâu phải ngồi bảy tám tiếng chừng nào chín mười tiếng mà ngồi được bất động đó thì đây là qua cõi trời sắc giới thì đây người này nếu mà chịu trăn trở thao thức thì có thể thấy được cái bất tử trăn trở à chứ còn nhị thiền không khéo lên tam thiền lên tứ thiền qua tứ không thì không tứ không thì nó cao hơn <laughs> nhưng mà vô đó rồi hưởng có mông lung không ra nổi đâu chỉ có một vị người à, vị thánh tăng người ta cái tâm người ta tâm cao à, người ta vô người ta ra được chẳng hạn như một kiền liên thôi tôi nói vậy thôi ha rồi mỗi lần tôi nhắc lại một chút thì thưa phật tử nào muốn cầu an cầu siêu của cha mẹ thì cầu ngay bây giờ nếu cha mẹ còn sống còn cha mẹ đã chết thì trai tăng như nãy đó thì nhờ quay thần của chư tăng nhất là những chư tăng mà có giữ giới kỹ đó thì bữa nay tôi thuyết pháp thì những cái dông người ta về đến đây người ta nghe mà nếu mà lúc sống mà có tu rồi thì dễ dàng thôi còn sống không tu thì bây giờ <laughs> cũng khó độ lắm thì mình cứ tiếp tục độ dài dài mỗi năm có rằm tháng 7 thì mình đi cúng các trường hạ đó nhờ chư tăng viết danh sách vào chư tăng cầu cho thì nhiều lần cha mẹ mình cũng phải chuyển cái tâm thôi đâu có ai là sắt đá được nhưng mà xuống tới địa ngục ngạ quỷ rồi khổ quá thì cái khổ này làm để cha mẹ quay đầu thì chúng ta phải cố gắng thôi cái gì phải bền thôi mà muốn vậy thì mình phải tu trước <laughs> phải có cái tâm từ thiện coi tất cả cha mẹ đều là cha mẹ của mình chứ quý vị mà tự tứ quý vị có một cha một mẹ thì được tốt cõi đời không có trách được nhưng mà đạo phật thì trách cái tâm còn nhỏ hẹp lắm nó nói là tiền trao cháu mất lợi dụng lẫn nhau còn đó cha mẹ cực khổ như nãy <laughs> cô nó cô đọc <laughs> cha mẹ cực khổ mua tảo bán tành để nuôi con tới ngày lớn rồi bây giờ tính đời ơi cha mẹ mất cái đó đúng rất hay nhưng mà dừng ở đó là không được ví dụ cô còn biết bao nhiêu cha mẹ nó phải có một mình một cha một mẹ đó nếu mình quyến liếng mình trở lại là kẹt nữa trâu bò heo chó là cha mẹ của mình trong nhiều kiếp và những người lối xóm cũng là cha mẹ của mình tôi thấy cái đó là phật đạo phật rất hay nhiều khi mình tốn tiền cha mẹ chết ở bên mỹ mình cho vô bọc ni lông trở về đây làm cái mồ mã còn hơn cái nhà ngoài đời cái gì đi coi có cái mồ mã là một hai công đức xây thật là đẹp giống như cái nhà người ta ở mà trong lúc đó người lối xóm có người già bằng cha mẹ mình bệnh hoạn xin mình một trăm ngàn một triệu đồng để giúp đỡ không người đời đâu ai trách đâu phải cha mẹ tôi có nuôi tôi ngày nào đâu nói vậy là tiền trao cháu múc cho mẹ con ơn với tôi về tôi trả lại <laughs> thì nó đúng thôi nhưng nội tâm đó nó kẹo quá nó nhỏ hẹp quá thành ra muốn trả ơn cha mẹ là phải trả ơn vô lượng cha mẹ đừng nghĩ tới mình mình ăn thì hết nghĩ tới tất cả mọi người trong đó chẳng những cha mẹ mà trâu bò heo chó trong nhiều kiếp chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của chúng ta thôi bây giờ tôi nói bao nhiêu đó thôi ha ai có cầu cho cha mẹ thì ghi nhớ cái đó làm ngay bây giờ nếu cha mẹ còn sống còn đã chết rồi thì trai tăng giờ cầu dài dài khi có nhân viên mà chưa tăng hồi hộp đủ thì cứ cầu còn nếu mình đắc quả thì biết cha mẹ siêu hay không à làm chim bao là thấy thôi thấy không thì thôi vậy trước khi dứt lời một lần nữa tôi xin cầu chúc cho quý phật tử cố gắng thì cái thời này là thời mạt pháp đấy người tu rất nhiều mà người thiệt tu rất ít thiệt tu đây không phải là mình là biến có người tôi nói là không biến không chịu mà thật sự có nhiều chị bây giờ siêng năng dữ lắm nhưng mà siêng năng mà tiến không được tại sao vậy không có người đồng minh không có người hỗ trợ mình cũng như bây giờ đó là cái vấn đề tịnh độ là thù thắng nhất tôi không phải là nói nó hơn các pháp môn khác nhưng mà nó có tự lực có tha lực có người nói tịnh độ là tha lực chứ không có tự lực là không tha lực không tự lực làm sao nhất niệm được phải nhất niệm được cầu nguyện giảng sanh chứ mà tạp niệm cầu xói đầu bây giờ phật cũng không tiếp dẫn tôi phải hiểu cái đó thì nhất niệm là phải cực khổ lắm mà khỏi cần niệm phật vẫn có tiếng niệm phật là cả một vấn đề thì quý vị cố gắng thì mình cố gắng giúp đỡ mọi người cái tâm phải mở rộng nhất là cái ban hội niệm thì quý vị nên đi hội niệm cho anh ta à, hội niệm càng đông nếu mình có giữ giới thì cái linh hồn đó không giảng sanh cũng phải giảng sanh thành ra vấn đề hội niệm rất là quan trọng ở đây tôi mở ban hội niệm <laughs> cũng cả trật cả vô quậy <laughs> có khi đi mình đi vì tình cảm thì đó là phật tử và bạn có cốt thì mình đi còn không thôi là không đi tôi biết sao giờ tôi nghe phật tử lại than với tôi tôi nói giờ biết sao tại hoàn cảnh nó vậy rồi giờ mở cái bán cơm từ thiện nữa thì cũng cà trật cái ruột thôi để tôi thiếu cái đức nhưng mà nó vẫn tồn tại nhờ mấy người việt kiều rồi kêu gửi tiền dài dài dài bây giờ người dân nghèo lắm là họ sao họ ăn trái được giờ mình nấu sẵn là năn nỉ họ ăn thì hoa mai mà chúng ta biết là gạo lứt là một thứ chất bổ đầy đủ nhất nó trị bá bệnh nếu chịu ăn cho đúng mà bây giờ ăn không đúng thì chết nó cũng không nhức mỏi nhức mỏi là khó niệm phật lắm không nhức mỏi rồi chết ra đi một cách êm thấm đó là vấn đề nồng cốt ở đây thành ra tôi hai cái vừa thỏa mãn hết một là côn từ thiện giúp cho cái thân thể mạnh khỏe để đây xong rồi ở đường số 2, số 3 gì đó có cái bán cơm từ thiện cho không gọi lúc núi mẹ đó. còn cái thứ hai là ban hộ niệm thì ở đây là tôi ờ, điều khiển là cũng được bốn năm người khai thị chỉ có người khai thị là có thôi còn phật tử kia cứ lợi ai di đà phật ai di đà phật theo người ta thôi dễ hợp vậy thôi mà nó cũng cà trật cà vũ hà bởi vì mình làm mà không có cái tinh thần mà vị tha ganh tị về người này ganh tị người kia có những người người ta tu nhiều kiếp bây giờ người ta mới thọ giới mà ta giỏi có người là tu rất lâu rồi mà vì giải đãi cái tiền kiếp mình có phước báo thiếu mà ra mình không được thông minh sáng suốt lắm mà đạo phật là mình ngó mình thôi đừng có ngó bên ngoài mỗi người phải lo lấy mình thì cái thế giới này biến thành cực lạc hết tôi mong cầu vậy đó vậy trước khi dứt lời một lần nữa tôi xin cầu chúc cho quý vị thì bữa nay trai tăng đó là cầu siêu cho cha ông Trần Văn Tập hưởng thọ 61 tuổi cầu an cho mẹ là bà Võ Thị Hoa 84 tuổi thì nãy có tác bạch rồi đó còn trai tan cầu siêu cho mẹ bà Quỳnh Thị Ngó à, ừ. 89 tuổi Ông Trần Hơn 83 tuổi Và cầu siêu ông Nguyễn Văn Chí Pháp danh dân tuệ Lâm chung ngày 12 tháng 4 âm lịch 2012 Hưởng thọ 84 tuổi và dạ, bà Phan Thị Ngó lâm chung ngày 13 tháng 10 âm lịch 2001 hưởng thọ 75 tuổi như vậy là cái buổi giảng của tôi đã xong